và các ba anh chị mà theo dõi kênh của Giang cũng biết được cái đợt trước Giang có làm trung thu cho các cháu ở trên này Và quý của các cháu thì vẫn còn thừa ấy Nhưng do cái thời gian mình bận nên là cũng chưa thể là đi xem mua một số cái uh, uh, dụng cụ học tập cho các cháu cũng như là một số lương thực thực phẩm để có thể là nấu cơm trưa cho các cháu Tại vì các cháu trên này là đi học ở đây là phải ăn cơm trưa ở đây đấy nên trong thời gian tới Giang sẽ cố gắng là kết hợp cùng cô giáo dê để có thể là nấu uh, uh, mua một chút uh, lương thực thực phẩm để nấu cơm trưa mì tôm hay gì cho các cháu ăn qua đây thì uh, Giang cũng uh, xin gửi lời chân thành cảm ơn sâu sắc nhất tới uh, cô Xuân Đới uh, Giang xin chúc uh, gia đình cô uh, cùng toàn thể mọi người là luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc và gặp nhiều may mắn thành công hơn trong cuộc sống và mong rằng cô hãy đồng hành với bà con uh, nghèo ở trên này có những món quà thật ý nghĩa và qua đây thì Giang cũng xin giới thiệu luôn cái con đường mà Giang đang làm để các bác anh chị có thể nhìn thấy đây là cái con đường mà cái đoạn này là Giang làm là từ cái điểm trường này xuống cái khu vực ngã ba thì kéo lên đây là 700 m nếu của ba anh chị ạ. Giai đoạn này mới là giai đoạn 1 thôi. Thì Giang cố gắng là hôm nay sẽ hoàn thành nốt cái giai đoạn 1 này. Và từ cái điểm trường này của anh chị nhá, điểm trường à, mầm non Háng Trắng lửa này thì có ba nhánh để để chạy cho con đường. Ở phía bên này thì có một nhánh cũng ba anh chị nhá, là có hơn 20 hộ đi vào đường này đồng bào trên này tập trung là hay ở trên những cái quả đồi nó rất là cao ấy đấy là bên này vào con đường bên này mình lên phía bên kia thì cái từ đoạn này thì là giang chưa làm được đang sẽ triển khai cái đoạn 2 để thời gian tới đấy, trên này là có 20 hộ này các bạn chú ý con đường nhánh bên này còn con đường sang bên này là con đường sang bên nhà anh Páo à, là trưởng bản và sang à, cộng đồng luôn là con đường bên này và sang à, phía đường dưới là gia đình bên bên nhà cô giáo là cô giáo dê đấy ở khu vực nhà cô giáo dê cũng hơn 20 hộ vào bên trong đó bây giờ trong đó khoảng tầm 500 à, mét nữa và từ à, cái vị trí nhà cô giáo dê có một đường nhánh để đi vào một cái à, khu vực mà hay gọi là bể háng ở bên này Đấy, ờ, bà con hay gọi đến trong đó có 25 hộ nữa đi vào sâu trong đó thì còn hơn hai cây số nữa và toàn đi toàn mình đất thì các bác chị ạ không có đường bê tông thì trước là giang đã vào xem rồi và cũng uh, đi qua vài con suối nhỏ nhỏ Đấy, các anh chị ạ, đường đi rất là khó khăn Mình mong rằng là quý cô bác anh chị toàn thể mọi người khán giả mà xem được thì à, à, quý cô bác hãy chia sẻ cho rằng cái video và các bác anh chị mạnh thường quân nào mong muốn muốn ủng hộ cho bà con ở trên này để kéo dài con đường tấm lòng vàng thì có thể liên hệ trực tiếp cho Giang nhé và bây giờ mình sẽ đi vào phát quần áo cho các cháu nhỏ cùng cô giáo dê nhé có quần gì quần áo đúng rồi ồ đúng rồi có quần áo yeah. Ồ. Oh. Đấy. Quần áo của các cô ở dưới xuôi gửi lên cho các con ở trên này. Nghe. Yeah. Chúng mình đi học chúng mình thì cô giáo dê đang bắt ờ, đầu để, để, để xem chọn quần áo rồi các con cho cháu lên mặc thử luôn cũng được xem có vừa ướm vừa không nhỉ đấy thì số quần áo này của cô tân đới mà ở đây là còn lại là của các cháu nhỏ lứa tuổi từ 4 ờ, năm tuổi này các cháu nhỏ là, là mẫu giáo ở đây đi học đây đấy, các anh chị nhé ở đây còn một chút là cái quần áo của người lớn đấy mình cũng ờ, bảo cô giáo dê là, là phát cho các cháu luôn ở trên này và vì à, thời tiết ở ngoài do là lạnh cô giáo sẽ phát ở trong trong này luôn cháu nhỏ học sinh ờ, trường mầm non đấy rồi bây giờ mỗi bạn lên cô giáo phát cho mỗi bạn một cái áo nha một bộ quần áo nha ui rất là nhiều quần áo đẹp này ôi đẹp quá nha nào bạn giang lên đây thế là các con sẽ làm ờ, để chú xem nhé mà cô giáo chọn cho thôi nhờ à, ừ. Rồi. Bà nào cũng có quần áo đẹp nha. Bà này. Rồi. rồi đấy đấy đấy ồ oh. đấy nào có quần áo đẹp rồi rồi u oh, ngoan nhở cháu nhỏ đấy rất là ngoan ngoan chị ạ mang để mặc quần áo ấm đi tiết nha nhìn các cháu ờ, rất là phấn khởi ai cũng mong chờ được nhận nhận quà Wow, uhm. nhanh lên Rồi, các bạn nhanh lên Chú cho chúng mình rất là nhiều quà này Rất nhiều quả nào ơn cô giáo nhá Ôi cảm ơn các con nhá Rồi chúc các con à, học giỏi này, ngoan ngoãn này, nghe lời cô giáo này nhá Mang thật nhiều bằng khen về cho bố mẹ nhá Chúng cháu cảm ơn chú ạ Rồi, rồi Để tiếp tục để Giang này xuống dưới để có thể ghi hình Chú bác chị cũng biết là con đường đang làm nhá. Đánh quay như té ngô Còn tí nữa anh em lấy ở chỗ này trước Lấy chỗ này cát chỗ này trước để cho nó đi dễ Lấy một mẻ sau đảo Nhưng mà lấy một trước Đi ra ngô và đảo đảo ngô ấy bán ở đây tốt quá cũng lo tiền này bán muốn xe đạp cho đấy. to cách này anh em cho gần này một chút vâng cái này nó hơi xa một chút này thì chị em mà dám chắc nhắn nở để gãy bê tông ấy đỡ gãy bê tông hơi xa một chút anh em cho 3 mét thôi con này bê ờ, tông nó không bị gãy xuống dễ sửa nó hơi xa một chút mà lần sau chú ý thôi là do là rộng ấy là lúc mình mải ở dưới kia quá và hôm ra mình không không ờ, ở trên này mình xuống dưới đó để xem bà con đảo chất lượng xi nó không đảm bảo mọi người làm rất là lung tung mình như đấy thì không ai quản lý trên này không không theo dõi sát sao được nhưng số thì nó quá thưa để chắc là bị bịt đây gần 4 mét rồi con đảo và đấy là mình sẽ qua cái đoạn này con cua rất là nhiều luôn đấy, đường con đánh xe con này xe Bây giờ con mình nhai nữa thì mình sẽ cố gắng là hoàn thành những con đường mình nhai Còn cái đoạn này thì mình có đi đo một chút rồi thì mình bảo là cái đoạn đường này trên 700 mét cho nên mình đo chính xác là 734 mét Mặc dù đứng đến ngã ba mà đến cái điểm mà mình đã làm xuất phát từ cái uh, điểm trường mầm non ấy vị trí đầu tiên ấy mình có mua cái thước là 50 mét ấy cái dây 50 mét thì mình kéo đo từ đấy xuống đúng cái điểm ngã ba phía dưới và lên đây là 734 m con đường khá là xa không không để gần chất lượng nuôi tôm này có đảm bảo phải đâu đá này cái là cô cố gắng lên bà con ơi cố gắng làm một ngày mấy năm mai nữa ngày ừ, mai kéo dài phát điểm nối ờ, từ đây xuống còn khoảng ờ, hơn 100 mét thôi một ngày đi cố làm cái tối một chút nên là, là con đường là nối vào được mua tiền tay là chúng mình đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video từ vị trí này xuống đến cái đoạn mà mình nối ấy. điểm đầu tiên như nữa là khoảng 140 à, mét đấy các vâng, anh chị ạ rồi hát tới đấy luôn được đi nó bê lên con tí lên bê lên.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 tuổi cho cho cho ngăn cách vào đây nó gần một chút các vâng, anh chị nhau để ngày này làm con đường đã nhìn thấy khác hoàn toàn là kéo dài rất là nhiều Đấy là mình làm đó mình <clears throat> cách hết ngày mai là mình có thể đi được rồi Đó Đường đi từ đoạn cua anh chị nhá cua đấy là mình à, hàng xuống gần đến đây rồi Để do là cái uh, xe vật liệu à, lấy cái sỏi nó hơi xa đấy, nên uh, muộn một chút nhưng bà con là phải chờ vật liệu ấy phải mất một ngày nữa để hoàn thành giai đoạn một đó. anh chị hay thắc mắc mình gọi điện với mình bảo maxi nó cũng tốt đấy đang bảo là đang đánh à, maxi là 123 đấy có bác ở dưới hà nội bác có điện cho giang thì giang bảo là có những cái đoạn mà bà con đạo giang không không để ý ở dưới đâm ra là do nó chỉ một chút nào đó, đó thôi thì mình không quán chuyến hết được không mình vừa phải chạy dưới phải chạy lên nữa bỏ cái này à, mất chỗ kia để mà chính xác 100 trăm đôi khi nó rất là khó quan trọng là cái xi mình mát đúng rồi, quan trọng là mình đảo không đều rất là khó làm không đều giữa để xi là nó lên được Yay! có yếm rồi không có yếm rồi con ạ Đấy, lại lại qua lại lại lại lại là cô chuyện là lửa <laughs> mông chip bao chip <laughs> bao cho lùm mông con lùm mông chip bao luôn con lùm mông chip bao một xuôi hết luôn có con hay là lùm mông to mà có con lùm xuôi có con lùm mông mà chú đoạn dốc này anh cho một cái này Ồ, dốc này hay dễ gãy bê tông nếu mà già. Không biết được nước cuối. ừ. cái đoạn dốc này nó hay bị gãy Thì thường nó sẽ bị cong như kiểu ấy gắn một trong cái cánh lăn để nó không bị gãy không già nó chịu lực rồi đường nước <coughs> phải à hốt được là không à nhưng mà đã nước không phút à thế à Ồ. Cái chị đấy là nó là như, như, cái này nó là cái côn cái này nó là ở cái à cái cổ ấy ừ. cái cổ á hết vớt rồi hết sỏi luôn đau rồi đau này nhưng uh, à, bà cuối cùng mét cuối cùng để uh, à, chiều ngày hôm nay Đấy, các cháu đi học rồi đón mẹ đón Thank you. <coughs> con lớn quá con này rồi trời thì cũng ờ, hết sỏi giờ mình phải nghỉ với lại cũng muộn rồi cô ba chị ạ cái đoạn này là đoạn cuối này thôi Đấy còn ờ, hơn ờ, một trăm mét nữa nối từ đây những điểm mà được chiếc đang làm ấy trăm mét nữa một ngày nữa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 rất là muốn chỉ sau cá sát tầm muốn chứ chúc ôi bà con chị em về vâng, nghỉ vâng, dần đi vâng. mai tiếp tục ok nhớ lo nhớ lo nha mai nha cá tủ cá tủ qua lại nơ nỉ ok <laughs> cho để các kịch này gì Vì nó không? thì có, có cây vào đây chắn anh em không không Đấy là Giang cũng uh, xin phép được kết lại video của Giang này. Ở đây thôi xin hẹn quý cô anh chị cùng toàn thể mọi người là ở video tiếp theo nhé